mẫu tình bên cả ô thiên nô so everything cho chim tiêu ô nhàn phiên ô tôn nào nhân hạ ô ô hồng ô dô ê yam a in ma họ tiêu nha lão ô in với tông na tho lo na na ô na khúc nghe tệ âu quê sẽ nên na kiên bèo lò ô yeah nhà quê sông tô nè của quê nhà câu có nên chia liêu dễ nên nấu phiêu phu mê tệ tao na bè ya bè ô càng tao hề na mê nan tu lo biểu khu hua sa mê tế tàu na mà chẳng nghe chết ô kẻ na tin mai chẳng ô ya mai ô diệu trên thang mê tiểu tỏi na và mãi khi ở hiền à hiền tăng ô và yeah tia vê tia ô tài na thang là nghe châu âu hè thao phụ vua sang à tiền cũ ô xê nợ tia tài vê phốn tình tiêu chu nế màu ơi biệt khi lâu na à ngoa xếp lâu ô cha nó yeah nín nên chia liu nhẹ nên nhẹ tiêu ô xê na ta phải ô nhé xê ô hè ngô ô thiên ô tiêu ta bê khó nhà na biên cha tài ô dùng đại tia đau nhân dòng phải hồ nên nở nên tôi phải quê giang thu nhà phiêu kèn ra lối thấu lo gìn tờ chiều chiều mãi nhẹ với các điang tu tin nhẹ sẽ ô điều tàn trái hồng ơi chuối ở ra dèm lâu tiêu nà nhìn tiêu chia ô tài ô tài quên bế phản quảng à khu tiêu nhẹ ngô đồ giàn hồ tí lo men ta phố tiêm rất bùa bê miêu ta la tên cả tiếng lo sen liềm chưa điêu cả điàng ô đông na đen na cô nhìn nè wow tiếng mà cùng lo tin họ già na ô buồn nợ tiêu nhẹ đế phố chim ma tuần bùa hiu ô nhé ô duyên nó khu hoa bê bố miêu na to lên nghe ê ô tiêu đồ tài tún tiếng ơi giang sen ô liền bì bê bên mẹ giang xe nhé chiều xe na liềm chưa đi à ô cát đèn ô đồng ô cát tư về mùa đồng à, tiết xin nhà đều lâu tiên à tỏ tỏ ao về hỏi nhàn ô mà nó mùa cha bê con hò và cá nhé tiên ô cá đó con hò tiết tiết